Chào bạn nếu như bạn yêu thích kinh doanh trong lĩnh vực F&B chưa biết bắt đầu từ đâu và triển khai nó như thế nào như là hiện lựa chọn mô hình kinh doanh cũng như là sản phẩm thì làm sao bạn làm được tốt nhất hay là vị trí kinh doanh cũng như là đối tượng khách hàng mà bạn muốn phục vụ hay là những kênh bán hàng mà bạn có thể triển khai cũng như là cái giải pháp để giúp cho công hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả rất là nhiều vấn đề trong quá trình tập quán và Kevin Nguyễn muốn giới thiệu đến bạn cái mô hình kinh doanh theo phong cách của Hàn như là lẩu tteokbokki, quán mì tteokbokki, quán mì cay, à, quán tteokbokki kết hợp với các món ăn như là gà, gà cay Hàn Quốc, gà chip lắc phô mai hay là chả mì sốt tương đen rất là nhiều cái món ăn của hương vị của Hàn cùng với các loại đồ uống mà được nhiều bạn trẻ yêu thích như là trà sữa hay là những loại trà trái cây cũng như là những cái đồ uống smoothie, ice cream rất là nhiều loại đồ uống khác và điều đặc biệt tất cả những sản phẩm về đồ uống cũng như là đồ ăn đã được em biết kiểm chứng trong nhiều năm và tạo ra những sản phẩm có tính đặc trưng riêng ngoài ra thì nó chiến lược do giá tốt nhất cũng như là những cái vị trí kinh doanh mà Ken Nguyễn à, đã triển khai à, test về mặt là vị trí cũng như là về đối tượng khách hàng mà sử dụng những sản phẩm của mình à, trên nhiều kênh khác nhau điều đặc biệt hơn nữa là thì sẽ tiết kiệm cho bạn rất là nhiều các chi phí như chi phí về mặt thời gian chi phí về mặt tài chính chi phí về mặt công sức và mặt phải bỏ ra và chị nếu bạn thực sự quan tâm đến cái giải pháp cái mô hình mà kinh doanh Kevin Viết vừa mới đưa ra thì bạn có thể à, follow Kevin Viết bằng cách là nhấn vào nút đăng ký hay là nhấn vào nút và tìm hiểu thêm hoặc là để lại thông tin ở phía dưới phần bình luận và Kevin Viết sẽ phản hồi lại bạn và trong video này Kevin Viết sẽ kết thúc tại đây và hy vọng rằng sẽ sớm gặp lại bạn nếu như bạn thực sự yêu thích à, những cái mô hình những giải pháp mà Kevin Viết vừa mới giới thiệu